máy tính ha Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu view này sau phần intro. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên điện thoại trước nha. Và video sau thì mình sẽ hướng dẫn bạn ở trên máy tính. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ hành đăng nhập vào tài khoản iChat của bạn. Thì bạn nào chưa biết cách đăng nhập vào tài khoản iChat thì mình sẽ ở link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này. Ở giao diện là trang chủ iChat trên điện thoại thì bạn quan sát góc trái trên cùng này bạn nhấn biểu tượng à, ba dấu gạch ngang cho mình ha kế tiếp à, chọn chiến dịch này Ok thì ở đây sẽ có rất nhiều các chiến dịch nha Như à, chiến dịch được đánh giá cao này Cũng như là chiến dịch dễ kiếm tiền này Rồi chiến dịch mới này Vân vân nha Vậy làm sao chúng ta thể đăng ký chiến dịch ạ Thì bạn sẽ tiến hành chọn một trong những chiến dịch ở đây này Đó chiến dịch nào bạn muốn kiếm tiền ở trên Archie thì bạn sẽ bấm chọn vào và chia sẻ thêm ý, thì ở video tiếp theo ấy, mình sẽ chia sẻ cho bạn những chiến dịch dạy kiếm tiền cũng như là hiệu quả nhất trên chơi. Ok, ở video này nội dung chính là mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký chiến dịch cũng như là cách à, tạo link rút cọ cho những bạn à, mới bắt đầu chưa nha. Ok, ở đây thì bạn sẽ nhấn vào xem tất cả chiến dịch cho mình này. Kế tiếp ở mục à, campaign name này thì bạn có thể tìm tên chiến dịch mà bạn muốn chạy nhá. Ví dụ mình muốn chạy chiến dịch Shopee thì mình sẽ nhập vào này. Kế tiếp bạn bấm chọn vào ha. Hiện tại trên à, AJ đang có 254 chiến dịch à, liên quan đến à, Shopee nha. Ngoài ra bạn có thể bấm chọn vào hình cái phễu này để chúng ta có thể lọc nha. Lọc các chiến dịch theo trạng thái là là mới hoặc là chờ duyệt cũng như đã duyệt và quá này. Cũng như chọn chiến dịch theo ngành hàng nha. Có rất nhiều các ngành hàng đây như thương mại điện tử này, rồi dịch vụ tài chính cũng như là viễn thông hay là mobile app nha. Dù đây mình chọn thương mại điện tử thì mình sẽ bấm chọn vào này. Ok, ngoài ra bạn có thể chọn loại chiến dịch này thì ở video trước ấy, mình cũng đã chia sẻ giới thiệu cho bạn những thuật ngữ ở trong đây rồi nha Bạn nào mà chưa biết cũng như là chưa xem video đó thì mình ờ, cũng sẽ để link video ở dưới phần mô tả nội dung của video nha Ok. Ok bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta đăng ký chiến dịch nha. Dù đây mình đăng ký chiến dịch uh, Shopee Việt Nam Smart Link cho tất cả thiết bị này. Thì bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký này cho mình. Kế tiếp đây sẽ lên uh, thông tin điều khoản của Shopee này đó thì đây sẽ có tổng hợp chương trình lớn theo tháng của Shopee này cũng như là thưởng theo nhãn hàng hay là danh sách sản phẩm bán chạy cũng như là lưu ý này chiến dịch này không dành cho các publisher có hình thức chạy là cashback đó bạn có thể bấm vào nút ta tại đây để thưởng thêm nha ok sau đó bạn sẽ nhấn vào đồng ý điều khoản cho mình này rồi nút này sẽ thông báo là đăng ký thành công như vậy là mình đã đăng ký chiến dịch ờ, Shopee Việt Nam Smart Link thành công rồi nha Ok bước theo thì mình sẽ hứa giúp bạn cách chúng ta tạo link rút gọn affiliate cho chiến dịch ở ờ, Shopee này ha Thì bạn sẽ nhấn vào tạo link cho mình nào Rồi thứ này sẽ một giao diện như này Ở đây sẽ bao gồm tất cả những thông tin liên quan đến chiến dịch ở ờ, Shopee Việt Nam Smart Link này nha Đó ví dụ như là chiến dịch này thì thuộc ngành hàng e-commerce này Tức là thương mại điện tử này Cuya hiện tại đang có 303 bình chọn với số sao đang là 4,5 sao này Rồi ở đây sẽ có số lượng publisher tham gia nha hiện tại đang có hơn 400.000 publisher tham gia rồi Ok để tạo link nút gọn affiliate cho chiến dịch này thì bạn sẽ nhấn vào tạo link này hoặc nhấn vào mục uh, ờ, product link cho mình nha. ở đây thì mình sẽ nhấn vào mục uh, tạo link ha kế tiếp bạn tiếp tục nhấn vào đồng ý điều khoản này Ok lúc này chúng ta sẽ được chuyển đến ờ, mục uh, product link và đây cũng chính là mục uh, tạo link sản phẩm nhá ở đây thì sẽ có link gốc này cũng là tên miền thì hiện tại trên Archie ở mục tên miền này đang có hai tên miền nhá thì ở đây mình sẽ chọn là tên miền mặc định mà trời đã chọn cho mình ha kế tiếp ngoài ra ở đây bạn có thể thêm thông tin này nào là UTM short này tức là nguồn mà chúng ta sẽ điền ở đây ví dụ như là Facebook hoặc Google hoặc uh, YouTube chẳng hạn để chúng ta có thể uh, theo dõi đo lường và sau đó chúng ta sẽ tối ưu hiệu quả của chiến dịch này nha tiếp theo là UTM Medium này thì mục này đối với những bạn mới thì các bạn không cần quan tâm cho mình nha sau đó mục uh, à, UTM Campaign cũng như là UTM Content thì cũng tương tự như UTM Medium thì bạn uh, chưa cần quan tâm rồi sau đó thì bạn sẽ tích chọn vào tạo link rút gọn cho mình nha. Thì ở đây sẽ có rất nhiều các loại link rút gọn mà chúng ta thể chọn này. Đó, ở đây thì mình sẽ chọn mặc định luôn là link ờ, shorten.asia nhá. Rồi ok bây giờ bạn nhấn vào tạo cho mình này. Sau đó bạn kéo xuống nhá. Thì đây bạn kéo sang này. Đây, đây chính là đường link rút gọn mình vừa tạo nha. Bạn sẽ nhấn vào biểu tượng này để tiến hành sao chép đường link này này sau đó chia sẻ đường link này cho bạn bè người thân hoặc là chia sẻ lên các trang mạng xã hội hoặc group hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo, rồi nhóm Telegram, vân vân và mây mây ha. Hoặc là ngoài ra bạn có thể à, tự đăng ký mua hàng qua đường link của bạn thì bạn cũng nhận được hồng nha. Ok, ở đây cũng có link gốc này cũng như là các thông tin về UTM để chúng ta theo dõi đo lường như mình chia sẻ đấy. Ok thì đó là cách đăng ký chiến dịch cũng như là tạo link rút gọn nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đăng ký cũng như là tạo link rút gọn cho một vài chiến dịch nữa để các bạn là dễ hình nha. Ok bây giờ mình sẽ tắt chiến dịch này đi nha Rồi mình sẽ chọn chiến dịch khác nha Ok kéo xuống tiếp này Thì ở đây có rất nhiều các chiến dịch về dịch vụ tài chính nha Như Senmo này, rồi Moneycard này hay là Tamo ha Rồi đây mình sẽ đăng ký thêm chiến dịch Senmo nha Bạn sẽ nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành đăng ký chiến dịch ha Ok lúc này sẽ thông báo là đăng ký thành công Tiếp theo bạn sẽ nhấn vào tạo link để tiến hành tạo link nút gọi này đó lúc này chúng ta sẽ được chuyển đến mục uh, ờ, Product Link của chiến dịch uh, Senmo này nhá. Tiếp theo thì uh, vẫn tương tự như vừa nãy, bạn có thể thêm các thông tin nguồn này như uh, Facebook chẳng hạn này thì bạn sẽ nhập vào. Chúng ta có thể uh, theo dõi đo lường, sau đó tối ưu hiệu quả của chiến dịch nhá. Rồi tiếp theo bạn nhấn vào tạo này. Kế tiếp kéo xuống nhá. Đó, kéo sang này. Thì đây chính là link rút gọn của bạn nhá. Ok, nhấn vào đây để sao chép ha. Rồi mình sẽ đăng ký cũng như tạo link thêm một chiến dịch nữa nha ví dụ đây uh, chiến dịch uh, Malika chẳng hạn này bạn nhấn vào đăng ký ha rồi kế tiếp uh, nhấn vào tạo link này sau đó kéo xuống này và nhấn vào tạo ha ok như vậy là mình đã tạo thành công đây chính là link rút gọn cho chiến dịch uh, Malicat của mình nhấn vào đây để sao chép ha Rồi thì ok như vậy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 Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hóa Xe.